và mỗi mặt thì sẽ có một nhịp rung riêng rất là dễ nhớ để cho các bác nhớ chỉ có một rung hai rung ba rung và bốn rung thôi còn về mặt tam tứ thì nó không rung ở đây không rung thì các bác ưng tài hay ưng xỉu thì các bác dở còn nếu không thì mình bỏ qua cho nó chắc đây đây là cái hột tài xỉu bá dung bốn mặt mình chỉ cần luồn được một hột này vào thôi hai hột này còn hai hột này là hai hột chợ này đó đây đây là cái máy báo dung này rất là nhỏ gọn luôn các bác túi quần túi áo đâu cũng được đó về cái phần tang tích của cái bộ hột này thì em bao tang tích 5 châm nước muối dọi đèn cho các bác đây bây giờ em sẽ thử dọi đèn hột này cho các bác này các nhìn này đó hột trong luôn đây hột này hai hột này là hai hột chợ này đó các nhìn này ba hột trong như nhau luôn đó được chưa ạ đây bây giờ là về nam châm nam châm thì nam châm cũng hít này đó em test luôn cả nắp chén cho các bác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 máy rung một rung này một rung ở đây thì có mặt nhất này nhất mình đánh xỉu đúng không ạ đó nhất về xỉu máy rung ba rung ba rung ở đây là cái gì bác ba rung ở đây có mặt ngũ đúng không ạ mình tài này đó ngũ về tài máy không dung không dung ở đây là có tam tứ như lúc đầu em đã nói đấy các bác ưng mà nào thì các bác dở mà đó còn nếu không thì mình bỏ qua cho nó chắc em vẫn dở cho các bác xem này có mặt tam được chưa ạ máy dung bốn dung này bốn dung ở đây là gì có lục lục tài các bác nhá nó có lục và ra lục tài đấy chưa ạ